Hello anh em, hôm nay mình sẽ review pack độc quyền trên kênh của mình Nhân dịp mình được uh, ờ, 700 sub Cảm ơn anh em rất nhiều Nhưng mà cái pack này từ lúc mình 400 sub rồi cơ Nhưng mà không sao, mới là anh em có pack để dùng là được rồi Cách tải làm sao thì mình sẽ để một cái video ở trên góc này Hoặc là mình sẽ để dưới phần mô tả Thật sự là con số 1000 sub sắp tới rồi anh em ạ à. Nó chỉ một chút nữa thôi và đó chính là sự trợ giúp của anh em Anh em chỉ cần lướt xuống subscribe và like cho mình một cái để mình có thêm nhiều động lực làm nhiều video như này hơn một card shop thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái pack mới rồi cái giờ chúng ta sẽ vào chơi game luôn ok Ok và mình đang ở trong cái pack này rồi uh, Thì uh, pack này chính là pack à, Chocopiat Đây, đây là người làm đây What the fuck Kêu cái bà su đi, đi ra làm cái bắt cho cô của chun Tira ờ, đi ra phải chơi FIFA 100 tiếng mỗi ngày mới làm được What? mạnh cũng về thì pack này cookie smooth nha mình ờ. quay mà không không không lắc đâu no no no cái thức ăn này chúng ta có hình của chocopai tại vì sao cái pack này có tên là chocopai bởi vì mình thích ăn mình thích ăn chocobai chocobai bởi vì mình thích ăn chocobai red sang kìa red sang kìa red sang đi bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc bọc rồi ôi vai chú ơi chạy chú ơi ring nó kìa chú ơi ring oh, oh, oh, shit, oh, shit. run đi, run đi, run đi, run đi. Tại lên trên đỉnh xã thôi. Thấy, thấy, thấy, tôi thấy, tôi thấy, tôi thấy thế này thế này CK buổi tối là CK buổi đây đây đây đám ạ bây giờ nhận cái đám kìa hay quá đi qua ấy rồi đi qua rồi đi chết rồi à thôi thôi thôi thôi làm quà thôi lâm lâm là sẽ biết đám ấy lâm là sẽ biết đám ấy làm gì bích oh shit ờ, ờ, ờ, ờ. kìa ôi ôi ôi ôi <laughs> hai thằng lên lúc nào ấy không biết ờ, à, à, thì trong cái bách nói ờ, thì nó có một cái ờ, sao khá là đặc biệt sao phá giường <laughs> sao khá là đặc cầu ha ha ha <laughs> tí mình sẽ cho các bạn nghe mặc dù các bạn nghe rồi đứa chun vàng đứa chun vàng được chun vàng Đang chun bét đi, vàng thì chun bét Không, chun mua giáp Đang ghét Quá hoa Tia bọc giường nhá Đồ Tờ In kìa INC Kìa kìa kìa kìa Ờ, ờ, mày bét ra đấy Ném làm gì vậy Lại nữa, lại bét Ê, vẻ bọn đi target nhiều quá Dạ, bữa nay nhiều <laughs> tỉ lại kìa đừng quên đừng <laughs> chết luôn ạ biết tôi ken ơi ken thì ôi ôi giờ có đâu ra đâu lấy gì không thôi về đi nam ơi về nhà đi à quên đi lượm em bắt à? rổ nha hai viên hai viên hai viên hai viên tí hai đi đi mời vãi tôi lại chết rồi không cái mắt này là cũng lâu lắm rồi mà chưa chưa có review luôn bay ngày từ lúc 400 sub rồi nhưng mà <laughs> giờ mới review 700 sub rồi mới review ai vậy em anh em anh anh em lại giao cho nghe vàng chun chun biểu phát nữa đấy uh, uh, video nào cũng thế đây chúng ta phá rừng một cái giường chúng ta sẽ xây à, con cừu đấy ok chưa ok nhá ok nhá cái bơ nha cái bơ nha ok ô bóng dương bóng dương go go go go go ai mua đồ không được what the what tia tia tia muốn nghe thấy uh, tiếng của điện ngục không What the fuck? Ui, blue sang kìa, blue sang, blue sang. Blue lắc kìa em ơi. Thôi không tôi ăn hại quá, tôi lắc quá. Ồ, hả? Blue té chết rồi. Vậy. What the fuck? Mẹ đánh kinh quá. À, cửa lướt nhá, cửa lướt nhá. Ô blue bay bét nha anh em. Ngon quá. Say say say go kill, say go kill, say go kill, say go kill anh em có hai kill kìa ra ra ra ra ra ra blue second kill ra blue second kill what the fuck lag rồi big big big big big vãi ôi trên lag cứ thật kìa 200 s đẹp là quá à chim hay như cái ờ, cái chàng cái lộn cái này nó cháy quá anh em đói đói đói red ui khủng khiếp thế Ôi, Cười vậy cờ cờ chú phát đường chú phát chú phát đường chú phát chú đó <laughs> đang đi vừa nào đây ken nhảy xuống đi chun phá rừng chưa phá phá phá phá ui không phá được ui ừ, ken lắc ấy ken lắc ấy ken này lần thứ n bị té rồi thôi thôi để cho bạn nha lộ phá đúng rồi <laughs> đúng rồi giờ mình nhảy mình ăn kêu rồi cho xin bulim Billy, bully this guy, kill my. GG. ok và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu anh em thích video này, hãy cho mình một like, subscribe và nhắn và Thế thôi. Nhanh đấy, nhanh vậy. Thắng là được rồi. Quá. Thôi một một đi. Đúng okay. rồi, đấy bây giờ bạc lại để mấy người. Bye bye bye bye anh em.